Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin TTB TV số thứ 5. Bản tin gồm những nội dung chính sau đây. Sau đây là những nội dung chi tiết đời sống ngày càng cao kéo theo mức độ đô thị hóa diễn ra khá phức tạp khói bụi, khí thải nhà máy đã thay thế cho bầu không khí trong lành. Cây xanh hiện nay đã trở thành thứ xa xỉ đối với người dân tại nhiều khu chung cư trong lòng thành phố. Tebeco Riverside là một trong số ít những khu đô thị có tỷ lệ cây xanh chiếm phần lớn diện tích xây dựng. Để duy trì được điều này, đặc biệt phải kể đến công tác chăm sóc khuôn viên, công việc thầm lặng mang những ý nghĩa nhân văn to lớn. Khuôn viên cây xanh là một trong những tiện ích nổi trội được chủ đầu tư quan tâm tại khu đô thị. Hầu hết các chủ đầu tư khác lo xây dựng nhà trước tiên thì TTB Group lại chú trọng phát triển không gian sống, mạng lưới cây xanh. Việc đó tạo ra bầu không khí trong lành trong môi trường sống cũng như tăng tính thẩm mỹ cho khu chung cư. Đây chính là điểm độc đáo thu hút mọi cư dân đến với Tebeco Riverside. Tôi làm à, công việc này à, năm nay là được năm thứ tư rồi. Từ lúc à, công ty ừ, xây dựng và trồng cây xanh cây cảnh thì thực ra là cái công việc này là cũng phải cần một người có cái tính chất là phải tỉ mỉ chăm sóc cây cối phải rất là là phải chăm chút như là chăm sóc một cái à, gia đình rồi cỏ giả hàng ngày công việc này nó đặc thù nó cũng như công việc khác không nặng nhọc nhưng mà phải đòi hỏi cái, cái, cái sự tỉ mỉ của mình là rất là, là, chăm chút vào thì mới làm được nếu mà người mà có tính chất nóng nảy và cả chán nản thì không thể làm được nói chung là tôi à, à, cũng cố gắng làm à, đẹp cho cục quân viên để cho khu chung cư nó có những cái cây xanh tươi tốt cho nó quang cảnh cho nó đẹp Việc trồng cây xanh trong khu chung cư luôn tạo nên một không gian sống tuyệt vời, rời xa khỏi khói bụi thành phố. Tất cả mọi không gian sống tại Tepeko Riverside đều được bao quanh bởi mặt với cây xanh cực lớn. Điều này cho thấy chủ đầu tư luôn quan tâm đến không gian sống và coi đây là yếu tố chú trọng hàng đầu của cư dân. Tạo không gian sống đích thực, mang lại cuộc sống trong mơ cho mọi cư dân nơi đây. Bản tin TTB TV xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.